Ờ, gửi đến ờ, quý vị ờ, mọi người khách hàng chúng ta với một căn nhà sản phẩm đầu năm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 là chú là tặng full nội thất đầy đủ kèm theo ở bên trong luôn và với à, bộ ba xe mới thiết kế theo phong cách à, tân cổ điển rất là đẹp nha quý vị Căn nhà mình thì ngay sát bếm lại khu vực trường học công viên, bệnh viện và siêu thị Cũng là ngay sát bếm lại khu vực à, siêu thị emart 2 Đang xây dựng ở trên đường Phan Huy Ích luôn nha cô chú anh chị Với căn nhà mình thì ngay sát bếm lại khu vực chợ, Hạnh Đông Tây và công viên Làng Hoa Với ngay uh, gần với lại siêu thị emart 2 luôn à, mà đang xây dựng và cũng như là đang à, chuẩn bị à, để à, vào à, khai thác nha quý vị với à, căn nhà mình thì à, được gia chủ là xây mới và cũng như là căn nhà mình thì à, có diện tích là ngang 4m2 và độ sâu là 13m và xây dựng phun đất nha quý vị và đây là khu vực vị trí con đường của căn nhà mình này. Với căn nhà chúng ta thì con đường rộng lên đến khoảng 3,5 à, m và một con đường thì à, rộng rãi và thoải mái nha quý anh chị. Tuy là xe hơi không vào được nhưng mà xe ba gác vào thì à, rất là dễ dàng và thuận tiện nha quý anh chị. Và căn nhà chúng ta thì à, cách chèm xe hơi chừng cỡ khoảng 15 đến 20 mét đi bộ mà thôi, rất là gần nha quý anh chị. Và với à, căn nhà chúng ta thì nhà xây mới và được gia chủ là tặng full nội thất toàn bộ ở bên trong của căn nhà mình. Với hướng chính là hướng nam nha quý vị. Và với à, căn nhà này thì à, được à, xây dựng là thiết kế 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh, có phòng thờ và ban công, sân thượng ở bên trên nha.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 Đấy, cho nên là không gian phòng khách căn nhà mình khá là rộng Cũng là khu vực ờ, đậu xe máy cũng rất là thoải mái nha quý vị và nhà mới được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết cho căn nhà mình với một mẫu thiết kế mới đẹp và đang có giá bán chỉ với trong phân khúc hơn 5 tỷ đồng một xíu thôi và còn thương lượng nha quý vị. Và đầu xuân năm mới thì ờ, những ai đi mua nhà à, đầu năm thì ờ, sẽ được gia chủ lì xì cho gia đình chúng ta từ 50 đến 100 triệu nha. Đấy và với những cái giá ờ, này thì à, đang còn thương lượng nha Đấy, và cho những à, khách hàng nào à, quan tâm và đang có nhu cầu mua cho mình thì hãy nhanh tay và nhấc máy khi xem được video bên kênh nhà đất bên em nha quý vị để sở hữu ngay cho mình một trong những căn nhà đầu xuân năm mới và mua sẽ được giảm giá cực kỳ là sốc luôn nha quý vị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 Di chuyển ra khu vực đằng sau thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái à, không gian phòng bếp cũng như là khu vực à, phòng vệ sinh và ở ngay khu vực cầu thang thì sẽ được gia chủ thiết kế này với một cái tủ âm tường để gia đình mình chúng ta có thể là trang trí lên được những các cái đồ lưu niệm cho căn nhà mình để tạo những các cái không gian xanh mát và rất là đẹp nha quý vị. Khu vực ở đường sau đây thì à, chúng ta sẽ có không gian phòng à, vệ sinh cũng như là kết hợp với lại không gian khu vực phòng bếp và nấu nướng ăn uống khu vực à, đường sau như quý vị. Và được gia chủ tặng cho gia đình chúng ta với một cái tivi màn hình là 65 inch, hãng là LG nha quý vị. Và khu vực bên trong đây thì chúng ta sẽ được gia chủ tặng thêm những các cái tủ lạnh này, đại aqua Đấy, với à, trên thì à, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn room, đèn led và kết hợp với những các cái à, hệ thống trần xuyên suốt nha. Những cái đèn này là sáng xuyên suốt này quý vị. Đấy, và với thiết kế rất là đẹp. Khu vực đằng sau thì chúng ta sẽ có phòng à, à, vệ sinh và phòng bếp cũng như là có giếng trời đường sau để thuận tiện cho gia đình chúng ta lấy số và lấy được ánh sáng như quý vị. Một mẫu nhà phải nói là rất đẹp và tuyệt vời. Thì ở căn nhà này trước chủ nhà đang kêu giá với là giá 5 tỷ rưỡi Mà nay à, đầu xuân năm mới đã giảm 300 triệu lì xì đầu năm cho gia đình mình rồi Và chỉ còn lại với giá là 5 tỷ 200 triệu đồng thôi Và giá này thì à, anh chị cô chú khách hàng chúng ta mua thì à, sẽ được gia chị gia chủ lì xì thêm nha quý vị và sẽ được bớt thêm cho gia đình mình để chúng ta mua một căn nhà đầu xuân năm mới với những cái giá cực kỳ là tốt và mềm mại cho gia đình mình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 à, anh chủ ờ, không cần nữa cần bán à, để thu hồi vốn cho gia đình mình thì à, những à, khách hàng nào đang à, quan tâm và cũng là đang muốn mua cho mình những cái căn nhà đẹp và cũng như là những cái căn nhà mới sổ hồng riêng và pháp lý rõ ràng thì à, liên hệ khi xem được video này nha quý vị và căn nhà này thì có 3 phòng ngủ và thiết kế à, full nội thất rất là đẹp và bên ngoài đây thì chúng ta sẽ có một phòng vệ sinh này thuận tiện cho gia đình chúng ta sử dụng ở bên ngoài trải hai phòng phòng trước và phòng đường sau nhà mình thì có phòng tắm đứng vòi tắm hoa sen và đường trước đây thì à, chúng ta sẽ có cái um, phòng ngủ và được gia chủ tặng giường kèm theo là tủ và có bàn trang điểm kệ để tivi Đấy, với một mẫu nhà rất là đẹp và tuyệt vời thì à, đang được gia chủ bán với cái giá chỉ có hơn 5 tỷ đồng một xíu thôi. Và quý vị khách hàng chúng ta xem cảm thấy quan tâm đến và muốn mua thì à, nhấc máy khi xem được video này gọi ngay về bên kênh nhà đất bên em theo hai số điện thoại ở bên góc trái màn hình nha quý vị để đi xem và thương lượng cho mình những cái giá tốt nhất nha. Và tiếp đến thì à, chúng ta sẽ di chuyển lên khu vực bên trên, chúng ta sẽ tham quan đến phòng ngủ à, số 3 và sân thượng nha. Nhà mình thì à, có diện tích là ngang 4m2 và độ sâu là 13m và được xây dựng một trệt và hai lầu với công năng sử dụng là khu vực sân đậu xe máy, phòng khách, phòng bếp và có 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, có khu vực uh, ban công, phòng giặt, sân phơi. Và có phòng thờ bên trên luôn nha cô chú anh chị Rất là đẹp một mẫu nhà mới 2023 đang được uh, ra mắt đến uh, quý vị và mọi người khách hàng chúng ta nha với những cái sản phẩm uh, đầu xuân năm mới Đấy, và bên trên đây thì uh, sẽ được gia chủ uh, thiết kế với một không gian phòng ngủ số 3 này Đấy, và có uh, tặng giường cũng như là có tủ và bàn trang điểm kệ để tivi hết và trên đây thì uh, chúng ta sẽ có phòng uh, vệ sinh có phòng uh, tắm đứng vòi tắm Hòa Sen và khu vực đằng sau đây thì à, chúng ta sẽ có khu vực à, sân thượng nè quý vị thuận tiện cho gia đình chúng ta sử dụng à, trong không gian căn nhà mình với tuy là một căn nhà không có đầy đủ lắm nhưng mà thiết kế vẫn đầy đủ hết nha quý vị Đấy, với căn nhà đang được gia chủ bán với cái giá chỉ có 5 tỷ 200 triệu đồng thôi Và còn thương lượng nhà cô chú anh chị